Kính thưa đại chúng, có một à, bạn gửi câu hỏi về cho Thầy như thế này. Kính bạch Thầy, con mới quy y Phật nên Tết năm nay con cũng muốn được tụng kinh để cầu an cho cả nhà. Nhưng con chưa biết nên tụng kinh nào. Có bác thì bảo con nên tụng chú Thủ Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, có người lại nói con nên tụng kinh Địa Tạng. Sư Thầy ở quê nhà con thì khuyên con tụng kinh Phổ Môn, và kinh dược sư. Mong Thầy chỉ dẫn cho con nên tụng kinh gì và tụng thế nào ở trong Tết này cho đúng để cầu cho gia đình con được bình an cả năm ạ. Con thành kính tri ân Thầy. Đấy. Đại chúng rõ câu hỏi này chưa? Cho bạn này bạn hỏi đến cái việc tụng kinh trong những ngày Tết này. tụng kinh gì? Thì bạn ấy đã được quy Tam Bảo và là một Phật tử rồi. Thì Thầy xin à, trả lời thế này. À, kính thưa đại chúng, chúng ta biết đấy, cái, à, cái việc cầu an ấy, là một cái nhu cầu cũng chính đáng của con người chúng ta. Ai sinh ra đời thì cũng mong muốn cuộc đời mình được bình an, chân mới gọi là cầu an, phải Đấy. Nó cũng nằm trong gọi là năm cái phúc của con người chúng ta đấy, người ta gọi là ngũ phúc đấy. Nghe? Ngũ phúc thì gồm có là cái gì? Là phú quý, tức là giàu sang đấy. Thế rồi à, khang ninh, tức là bình an này này không có bị những cái tai ương hoạn họa à, được mạnh khỏe thế rồi trường thọ thế rồi danh thơm tiếng tốt gọi là hào đức và và thiện trung tức là chết an lành đấy là năm cái phúc của người đời người ta mong mỏi và phật giáo của chúng ta thì tu năm giới để được năm cái phúc thế thì trong đây cái nhu cầu về về về về khang ninh tức là được bình an là một nhu cầu chính đáng ai cũng mong muốn cuộc đời mình được bình an à, được may mắn tốt đẹp đấy là nhu cầu chính đáng thôi cho nên cái lễ cầu an đầu năm hay trong các cái lễ hội trong các dịp lễ chúng ta đều cầu an là việc tốt việc đúng mong mỏi chính đáng không có gì xấu cả còn vấn đề là cầu ấy nó có được hay không thôi được bao nhiêu phần trăm đấy là cái vấn đề mà chúng ta chúng ta quan tâm và cầu như thế nào thầy thì đã có một cái bài giảng về cái chuyện hiệu lực của sự cầu nguyện mà như thế nào đó thế thì hôm nay á, bạn này bạn hỏi cái này cũng liên quan cái việc cầu an đầu năm và nhất là bạn à, đã được quy y làm phật tử rồi thì bạn hỏi là tụng kinh để cầu an như thế nào trong cái dịp tết này cho nó được đắc cho gia đình được may mắn được tốt lành thế thì à, kinh thưa đại chúng chúng ta biết rồi vào an hay nguy cũng là xuất phát từ cái nghiệp của chúng ta. Cái nghiệp của chúng ta nó ảnh hưởng rất nhiều, nghiệp và duyên của chúng ta. Chúng ta có nghiệp cũ và có cái duyên hiện tại cũng như duyên mới tạo. Đó, những cái đó cộng lại với, với nhau thì sẽ cho ra cái quả là an hay là nguy, và là sướng hay là khổ. Đấy là chúng ta hiểu rõ về cái lý nhân duyên nghiệp quả của Đạo Phật. Nhé. Thế thì những cái quả an vui may mắn tốt lành thường phải từ cái nghiệp thiện từ cái nhân nhân thiện mà ra đấy là rất rõ ràng thì ở đây á, bạn ấy hỏi rằng bạn ấy tụng kinh cầu an thì như thế nào thì thưa đại chúng cái việc tụng kinh là một thiện nghiệp và chúng ta tụng kinh là thiện nghiệp chắc chắn là như vậy rồi Ờ. khi chúng ta ngồi chúng ta tụng kinh là thân nghiệp mình được được thiện mình không làm việc ác khẩu nghiệp mình mình tụng lời phật đấy là là khẩu thiện thân thiện và khẩu thiện thôi ý mình theo duyên theo lời kinh tư duy lời kinh đấy là ý thiện như vậy khi chúng ta ngồi tụng kinh là ba nghiệp mình được thiện tại chúng thấy không à, chỉ trừ khi chúng ta tụng kinh nhưng mà ý vẫn nghĩ bậy <laughs> thì ý không thiện thôi miệng vẫn tụng được kinh thân vẫn ngồi trang nghiêm trước bàn thờ trước tượng phật thì thân và miệng là được thiện nghiệp còn ý mà tụng kinh những ý nghĩ lung tung à, thì ý ấy chưa thiện nếu ý lúc ấy lại nghĩ bậy nữa thì lại càng không thiện nghe không? nhưng nếu ý mà duyên được theo kinh duyên được theo theo lời phật thì ý cũng thiện luôn như vậy là tam nghiệp đều thiện lành là tốt và như vậy nói gì thì nói nhìn chung lại khi chúng ta vào một khóa lễ tụng kinh thì ba nghiệp nhìn chung là, là thiện lành. Đấy, giống như các Phật tử chùa mình tối nào cũng nên sám hối, vào quỳ sám hối. Thân thì quỳ trang nghiêm, miệng đọc lời sám hối, ý duyên theo lời sám hối để ăn năn lỗi lầm của mình. Đấy là rất là thiện. Nhưng có thể miệng vẫn sám hối nhưng mà ý nghĩ lung tung thì, thì ý không thiện, nghe không? Chưa được trọn vẹn cái, cái phúc báu, cái công đức của việc sám hối. Nếu ý cũng thiện lành nữa thì được đầy đủ cái phúc báu, cái công đức của việc sám hối. Nghe không? Thì cái việc tùng kinh là việc thiện, là nghiệp thiện. Ba, thân, ba nghiệp thân khẩu ý đều thiện lành, là tốt. Và việc thiện như vậy thì sẽ có, có phúc báu và chắc chắn sẽ cho mình cái quả an vui là chắc chắn. Nhá. Đấy đầu tiên Thầy nói về cái, cái việc tụng kinh đã. Đấy. Thế thì kinh Phật đấy, thì thưa đại chúng là kinh nào của Phật tụng cũng tốt cả đều là kim ngôn ngọc ngữ của Phật, đều là những lời dạy rất quý báu, rất, rất là sâu sắc để chúng ta tu tập. Cho nên kinh Phật thì chẳng có kinh nào là không quý, kinh nào cũng quý. Mặc dù trong hệ thống kinh điển, nhất là kinh Đại Thừa, có một vài bộ kinh nói kinh này là vua của các kinh, kinh này là nhất, kinh này số một. Nhưng mà theo Thầy thì thật sự là kinh nào cũng rất là quý. Tất nhiên có những kinh nói đến những cái pháp rất sâu xa, những diệu lý rất sâu xa và có những kinh thì ở ờ, cái mức độ bình dân để cho những người người phổ thông cũng có thể hiểu được. Còn có những kinh như kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa, và những cái kinh rất là sâu xa. Kinh Lăng Nghiêm cũng đều là những kinh giáo lý rất là sâu xa, kinh Viên Giác. và không phải ai cũng hiểu được những kinh ấy. Nhưng mà không, không thể nói là kinh ấy là cao quý hơn những cái bài kinh nhân quả ba đời, không hẳn thế. Ở đây, Đức Phật nói là sao? Pháp của Phật là thuốc trị bệnh cho chúng sinh. Chúng sinh có bệnh gì thì uống cái thuốc đó. Thuốc nào thì thuốc không biết nhưng cứ trị được bệnh là thuốc gì? Gọi là thuốc hay. Đại chúng hiểu không? Ừ. Bây giờ tôi đau bụng thì tôi phải, ví dụ bị, bị tiêu chảy thì phải uống gì nhỉ? Uống cái thuốc tiêu chảy ấy chứ, Becbarin, ví dụ thế. Mà, mặc dù lúc ấy là sâm là bổ lắm nhưng mà tống sâm vào là chết ngay. Đại chúng thấy không? Đúng không? <laughs> lúc ấy là berberin là quý hơn sâm lúc ấy mà lại mang củ sâm nhét vào bụng nữa thì lại, lại còn té ra tiêu chảy nữa <laughs> mặc dù sâm quý hơn berberin rất nhiều đắt hơn rất nhiều ừ. nhưng mà không đúng bệnh đó. này chúng rõ chỗ này chưa cho nên nói không có kinh nào quý hơn kinh nào đâu kinh nào mà đúng bệnh chữa đúng tâm bệnh cho chúng sinh thì kinh ấy đều là quý và đều là nhất hết đấy lúc mà chúng ta đau bụng thì berberin là nhất không có cái gì là hơn đang tiêu chảy là berberin là nhất không phải sâm là nhất lúc ấy mà đổ sâm vào là chết còn khi mà chúng ta kiệt sức mệt rồi thì lúc ấy sâm lại là nhất berberin bỏ ra bên cạnh lúc đang mệt quá cho tí sâm vào là tỉnh ngay là khỏe lên ngay đấy thế như vậy pháp của phật thực ra thì không có cao thấp không có kinh nào cao hơn kinh nào mà chỉ nói là diệu lý có kinh thì nói sâu, có kinh thì nói ở mức độ đông. Nhưng mà kinh Phật là đều phù hợp với căn cơ của từng chúng sinh. Cho nên Đức Phật nói là nói thuyết pháp là khế lý, khế cơ, khế thời, khế xứ. Đại chúng hiểu không? Khế cơ đấy tức là phù hợp với căn cơ của chúng sinh. Kinh nhân quả ba đời là phù hợp với những người rất mới đầu tiên vào Phật Pháp, phải biết về nhân, về quả, về ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Những người này nghe bài kinh này là tuyệt vời rồi. Và ông hiểu được kinh nhân quả ba đời rất quý rồi, họ bắt đầu biết tránh ác và làm lành, bắt đầu tiến lên, bỏ ác, làm lành. Tuyệt không? Chứ lúc ấy mà vác kinh Hoa Nghiêm với kinh Pháp Hoa ra giảng cho họ biết cái gì đâu. Họ biết thế nào là, là chân tâm Phật tính không biết, họ không biết. Họ chả hiểu gì cả. Có khi họ lại không tin, họ bỏ luôn Phật Pháp ấy. Đấy, nên đại chúng thấy không? Thế cho nên ở chỗ này, kinh Phật nói là kinh nào cũng quý, vào miễn là ta tụng được kinh Phật, ta hiểu được lời Phật dạy thì đều là quý cả. nhé Cho nên bạn này bạn hỏi là tụng kinh gì cho nó được lợi ích. Thì ở đây Thầy nói thực ra thì bản chất kinh Phật không có kinh nào là cao hơn kinh nào, mà vấn đề là kinh ấy phù hợp với ai, tụng lúc nào cho nó phù hợp là được. Đó. nhé Thế thì với truyền thống của người Việt Nam mình nhất là Phật giáo Đại Thừa này, Phật giáo phát triển này á thì người ta cũng phân định ra một số cái bộ kinh để tụng vào những cái, cái duyên khác nhau. Kinh này ở duyên này, kinh kia ở duyên kia. Đối với Phật giáo Nguyên Thủy thì à, khi cầu an người ta có cái bộ kinh, các bài kinh Parita. Đấy, chùa mình có hệ thống các bài kinh Parita như là kinh Châu Báu, kinh Tam Bảo đấy, kinh Điểm Lành. Và và một số bài kinh nữa đều là những bài kinh gọi là kinh Parita. Kinh Parita có tính chất bảo hộ hộ trì cho những người có đức tin và những người có còn thọ mạng thì bảo hộ cho người đấy được tốt đẹp, được thọ mạng. Đấy, đấy là với hệ thống kinh nguyên thủy thì chư tăng ở đấy họ phân định những cái bài kinh đó. Thế còn đối với hệ thống mà Phật giáo phát triển hay mình gọi là Phật giáo đại thừa đấy thì họ phân ra mấy cái loại kinh ví dụ như là cầu an lễ cầu an thì thường tụng kinh phổ môn kinh phổ môn nói về đức quan âm bồ tát thị hiện 32 ứng thân và cần cái thân gì để độ thì ngài hiện thân đấy ngài đến ngài độ là đức quan âm bồ tát thường là cứu khổ cứu nạn cho danh hiệu của ngài là đại từ đại bi này tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm bồ tát mà nên chúng ta cứ khổ là chúng ta niệm, là chúng ta kêu đến Ngài, là cảm ơn đến Ngài thì Ngài sẽ có phương tiện để Ngài cứu mình. Không biết là Ngài cứu mình bằng phương tiện như thế nào, nhưng mà Ngài nói là Ngài sẽ có phương tiện. À, Ngài phương tiện có thể Ngài tác động một người nào đó đến tự nhiên giúp mình, à, hay cái duyên đưa đẩy một cái vật gì đấy, đến lúc ấy tự nhiên là mình được cứu. Đang chơi với ở giữa sông, giữa biển bị, bị, bị, bị đuối nước, thì tự nhiên là đang khấn đức quan âm tự nhiên thế đâu có một cây chuối nó trôi đến đấy ví dụ thế hay là có một miếng gỗ nó trôi đến thế là mình được cứu rất nhiều cái duyên rất lạ thì cái câu chuyện linh ứng của đức quan âm thì nhiều người thấy rồi bản thân thầy thì thầy cũng chứng kiến thầy cũng thế và thầy cũng rất có, có duyên với đức quan âm bồ tát đấy, thưa đại chúng chứ không phải không nhé thế đấy là khi cầu an thì thường tụng kinh phổ môn ờ, phổ môn có nghĩa là phổ phổ khắp môn là cửa đến khắp các cửa cửa nào kêu cầu ngài cũng đến gọi là kinh phổ môn phổ môn thị hiện quan âm đấy à, thế còn khi mà cầu siêu cho các vong linh thì phật giáo phát triển thì có kinh di đà kinh địa tạng là hai kinh thường dùng cho lễ cầu siêu nghe không? Vì à, Phật giáo phát triển thì cầu siêu đi đâu? Siêu về cực lạc. Cực lạc thì phải cầu đến cụ Di Đà cụ đang là giáo chủ bên đấy cầu cụ cụ đón về nghe không này tụng kinh di đà hay tụng kinh địa tạng cụ địa tạng thì cụ suốt ngày cụ vất vả ở dưới địa ngục ấy <laughs> nghe không? cụ giáo hóa những chúng sinh mà lăn lóc trong địa ngục ấy, dạy cho họ đấy, và cụ cứu vớt họ cho nên ông bà tiên tổ chúng ta mà bị đọa dưới địa ngục ấy, thì phải khẩn cầu đức địa tạng giáo chủ cõi u minh là đức địa tạng u minh là địa ngục đấy giáo chủ là đức địa tạng xin ngài cứu vớt các vong linh trầm luân ở đó để tụng kinh địa tạng cầu siêu thế còn khi mà chúng ta mà bị bệnh bị tật thì hay tụng kinh gì Hả? kinh dược sư đấy chùa mình tết nào đầu xuân cũng có đàn lễ dược sư tụng kinh dược sư tên cụ là đã biết là cụ chữa bệnh rồi <laughs> nghe không? thầy thuốc dược sư lưu ly quang vương phật đấy, kinh dược sư thầy thuốc chữa bệnh đấy nha đó đây nhá thế rồi à, à, chú thì cũng có chú đại bi chú lăng nghiêm ừ, vân vân để mà cầu nguyện thêm vào đấy thì đấy là với cái cái cái cái cái cái, cái truyền thống thì à, chư tăng à, của các hệ phái ta lọc ra một số các cái bộ kinh chuyên dụng cho những cái nghi lễ như vậy để chúng ta hiểu thế còn ở đây thầy nói chung khi chúng ta tụng một bài kinh Phật mà chúng ta thấy phù hợp với cái nhận thức của mình, chúng ta có thể hiểu được thì đều lợi ích cho mình hết. Nhé. Thế còn chúng ta à, trong những ngày Tết, như Thầy nói rồi, trong những ngày Tết thì cái việc tụng kinh cũng là rất tốt. Có tu tập, có thiện nghiệp đều là Tết, là tốt. Chúng ta cũng đừng nghĩ rằng ngày Tết là chỉ có ăn và chơi, nhất là Phật tử chúng ta. À, trong một tuần Tết đấy cứ tính từ 29, 30 cho đến mùng 5, mùng 6 đi. À, một tuần Tết mà chúng ta toàn ăn với chơi thì hao tổn phước báo dữ lắm đấy. Trong những ngày đó đã là Phật tử, có đức tin nơi Tam Bảo thì nên có thời gian tu tập nữa. Tu tập bằng việc tụng kinh, lễ Phật, sám hối đều rất tốt cho chúng ta. À, để nhắc nhở chúng ta đừng quên cái bổn phận tu hành. Phải không? mải vui quên hết lời thầy dặn dò <laughs> mải vui quên hết mà vui nhưng mà không quên việc việc tu hành đấy mới là quý để lấy cái thời khóa tụng kinh để giữ cái tâm tu của mình chứ không nhiều khi bảy ngày tết xong về tâm tu là bay đi đâu hết rồi à, không còn nhớ đến tu hành gì nữa lúc ấy là tâm chạy theo cái việc ăn việc chơi thôi nghe không? không còn nhớ đến tu nữa cái đấy là cái rất giả nhé Thế thì ở đây Thầy xin chia sẻ với bạn này, kinh nào trong những ngày Tết này bạn tụng đều tốt cả. Nghe không? Bạn tụng kinh nếu mà mời được cả nhà cùng tụng những bài kinh ờ, đơn giản, dễ hiểu thôi để cho cả nhà cùng tu. Nghe không? Ví dụ như bài Kinh Tam Bảo nói về ý nghĩa và công đức to lớn của Tam Bảo. Bài Kinh Điềm Lành nói lên tất cả những cái việc, những thiện nghiệp mà một người Phật tử nên tu tập. Rất là ngắn nhưng mà rất là ý nghĩa. À, hay là bài kinh bát đại nhân giác đó, hay là bài kinh nhân quả kinh ờ, nghiệp báo sai biệt để trong những ngày tết này chúng ta nhắc nhở chúng ta tiếp tục vẫn tu tập vui nhưng mà vẫn tu không quên nhiệm vụ đấy à, vui xuân mới mà không quên nhiệm vụ một người phật tử vẫn tu hành vẫn giữ được đạo tâm thì tết thì tết mà mình không bị hao phước báo, tết thì tết mà mình vẫn tăng trưởng được công đức nhé thì đó mới là quý và nếu mà thật sự làm được như vậy thì chúng ta đón một cái xuân rất là vui và mở đầu một năm mới với tất cả những cái việc mà thiện lành. Chắc chắn Thầy tin là nó cũng là một cái báo hiệu trong kinh gọi là kinh điềm lành đấy. Những việc ấy là việc tốt. Đó, thế thì khuyên bạn có thể tùy ý chọn lựa những cái bộ kinh, những bài kinh phù hợp với nhận thức của mình hoặc của người thân mình để chúng ta cùng tụng, cùng đọc trong những ngày Tết thì nó tốt tốt cho người sống và kể cả người đã mất. Nếu vong linh, à, quỷ thần ở đó họ được nghe kinh ấy, họ giác ngộ, thì họ cũng được lợi ích, nghe không? Mà Thầy thì cũng rất là tâm đắc cái bài kinh Bát Đại Nhân Giác đấy, chùa mình ấy, là bài mà tại sao mà Thầy lại chọn bài kinh đó là bài kinh gần như chính trong các cái nghi lễ. Vì kinh Bát Đại Nhân Giác rất là ngắn gọn nhưng rất là xúc tích và cũng rất là dễ hiểu. Đó, và người sống cho những người mất người ta nghe người ta cũng có thể giác ngộ được cái bài đấy là bài kinh rất là hay nhé thầy khuyên bạn ấy nên ờ, chọn lựa những cái bộ kinh phù hợp để tụng trong những ngày tết này và nhớ thời khóa tu tập thì mình được lợi ích và và những người ờ, đã mất gia tiên nhà mình cũng được lợi ích thì chắc chắn cả nhà sẽ có một cái tết vui và mở đầu một năm mới bằng những việc làm phúc lành thì nó sẽ tốt lành thôi nha